Hello các mẹ, mình là BG đây Ủa sao nó không cử động cái chân tay gì hết trơn này Hello các mẹ, mình là BG đây Nhờ, nhờ Tao vẫn cao hơn mày Nhưng mà em cao hơn trời ờ, ờ. Ok thì hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của Akomi Thì mình là Akomi đây à, Vậy đó À từ từ để lên youtube Từ từ mọi người đợi mình xấy nha Mình lên youtube nghe câu nói của bà ấy đã quên mất rồi Vậy Akomi Đợi xí, đợi xí tầm uh, à, 70 giây không 20 giây thôi bạn nó mặn mặn lát lâu rồi hả của em bật cam hả à nhầm cái đó không trời ơi vậy à thì phải nhắc em chứ Trời ơi em tưởng cái cam của em nó đang bật nữa sợ hãi các thứ của cái gì ta Acomi à Lên điện thoại sợ cho nhanh mọi người đợi xí nhá bà bà cho quảng cáo hai hai cái là nên mình phải xem hết quảng cáo mình với mình với coi được nha mẹ có có mẹ mẹ tên cho nha không phải bà chào đâu ok từ từ <laughs> đợi em sẽ lấy lấy lại mình từ từ để em bật tiếng to to nghe cho rồi từ từ em nghe cho hết Ok, chào mừng mọi người đã đến với gì ta kênh của người Sáng Nhỏ và mình là Aquami đây thì <laughs> đây lời đầu tiên xin phép à, cảm ơn các bạn đã click vô video này à gì rồi gì ta xem đến đây đừng quên like video giúp mình có động lực nha chia sẻ để mọi người biết đến mình nè tiếp theo lắc cái vô bên cạnh <laughs> để nhận nhiều thông <laughs> báo trước lắc cái vô bên cạnh để trở thành người đầu tiên được xem video mới rất là dài Cách chúng mình cần để sâu nhân Đừng quên các bạn kênh từng có thành viên trong episode 2 này không họ này này Đừng quên comment những cái gì hay ở ờ, chấm chấm để mình có những video chất lượng Để giúp mình có những ờ, video hay nhé Ờ video chất lượng nhé Ờ ừ. có gì chị ghép ra chị ghép thành một đoạn giúp em nhé Ờ Để à <laughs> ok chị chào đi bị sáng quá à. lại với kênh của ngôi sao nhỏ thì mình là Komi đây Và đầu tiên xin cảm ơn tất cả bạn đọc clip video này Xin đến đây này Xem cái à, Bạn cũng quen lời của bạn kìa <laughs> Sợ thật Theo gì subscribe kênh youtube của mình và lắc lên bên cạnh để thông báo sẽ là người đầu tiên xem video mới nhé Ờ, gì, đừng quên qua kênh của thành viên trong Webstar Team để ủng hộ nè Và việc cuối cùng lại comment ý tưởng hay, giúp mọi người những video chất lượng hơn nhé thì ok mọi người thì hôm nay chúng ta gọi là gì sau trong một tuần qua thì kiểu không quán Happy Star Team nó thành builder hết luôn rồi nên là nhưng mà có một thành viên nữa chưa có nhà nên là hôm nay à, hai đứa mình bị cảnh nên là vô xây các này chị thấy gì đây không không em đang cầm cây kiếm em đâm xuyên người chị chơi ờ thì mình đứng ở trong đây mình chào chơi thôi chứ cho bà xây mình á ờ <laughs> em đã biết hành vi của mày nãy giờ đã bị tao quay hết lại rồi Sao? à, dễ hả? Ờ, dễ hả? chị ước cũng chả để làm gì đâu tội nghiệp chị quá chị không thể nào mà chị ước được như thế nữa rồi tội chị quá à chị ước làm gì trời ơi buồn ghê a cô đang buồn rầu a cô cười he he a cô đang buồn rầu a cô cười he he hay xây kim tự tháp ta hay xây tháp Eiffel à không đằng đằng đầu ờ, Ủa, thì nhớ có một góc là nó là cái sa mạc đó hay là xây Eiffel hay là xây gì ta phố cổ đang xây cái thị trấn mày bay vô phố cổ là như thế nào um, hay là xây thành phố Domino nên nên nhưng mà nó nè nó nè nó nè mất nè nên nên nhưng mà nó cũng không biết tay cái gì ủa nên xây gì giờ chị Phố cổ Hội An Oh yeah, what's up there, oh yeah Cái gì vậy? Cái cái mà mình nên xây á Ờ, nếu mà ở giữa đây thì xây Xây quán lẩu ăn chơi đi Rồi Đói quá, đói quá xây lẩu ăn chứ, đói quá Mày, mày, yeah. Dạ. đầu mày nghĩ cái gì khác được ngoài xây quán ăn đâu? Mày vừa mới xây quán KFC rồi Mày chơi luôn cái quả coi là lẩu hả? Đúng chị, đúng chị, ngon mà Em kèo ăn lẩu đè Nó nhắc tới lẩu nói nhau mé nhà vô nhìn gì làm vậy? Tính cả hàng rào nữa, mày có đếm coi nhà coi nhà mày bao nhiêu lóc? Rộng quá vậy trời. Mày đếm coi nhà mày bao nhiêu lóc? Coi đếm nhà mày đi. Ừ, nhà em có được 20 lóc à. Mất gì? Đúng rồi 20 lóc nha. Đếm đừng đếm đúng cho tao. Tí tao qua tao dùng cái máy đếm mà mày mày mày lệch một lệch một lóc đi nha. Mày... 35 nha. Thiên 35. băng băng mà. Ơ. Tao vô trên 35. Rồi hot.

công trình công ty đi đúng không chị thuê ngân hàng có nên không á nhưng mà cực tiền có méo đâu mà cận <laughs> xây xong quăng đó ừ. thôi cứ xây ngân hàng đi bữa nào làm video cướp ngân hàng chứ dạ dạ <laughs> dạ rồi dạ, em mới cài reset vô nhìn nó hồng lắm chị ủa <laughs> kìa rồi lắp cái công đấy ở đây vâng, đi thôi thôi thôi lắp máy đi chị không follow em mà chị đòi em lắp máy hả Hú, mày ơi Ông đó mày tao vậy đã hết buồn quá khóc thì chị ơi he he he he khóc đi cái gì vậy <laughs> khóc đi khóc đi tao mệt khóc đi khóc khóc <laughs> dạ cô thấy BG à, nó bị à, lên cân thần kinh giống em không ừ, không nha dạ, em em là một con và rất chê là bình dạ cô à chị phải chọn hai con mắt ra thì mới đặt lắp đúng được nha không thiệt này giờ trợ thấy ghê luôn đấy ra này Đây em tốt bụng em có lòng tốt em đắt thế mà chị ác động chị hót câu ác động ra đi đó cái anh đẹp đẹp cực dạ. bà say hang động như tôi đúng không vui vô đi canh vô vô nào đẩy đẩy đang gãy ngứa đẩy không được ngứa vô đỡ đầu rồi đi vô nhanh em đang gãy ngứa cái can nè xuống rồi anh tao Mày có thấy vô không? Nè, em tặng cho chị nè Đó, một cái giường này Chị Cán, em tặng cho chị nè Em hai cái máng Em hai cái máng này Nè, thêm hai cái máng rồi thêm một ít cỏ, một ít đó Thì chị thích ăn cái gì thì ăn nha Ờ Má mày làm Em tốt bụng quá rồi đấy Hả? Hay là đúng anh phải quay chưa há tiệt vô đôi khi lát anh kịp ha chị a cô mấy con cá rồi chị thần kỳ thế Ê, cái hồ nước của chị a cô thần kỳ quá à ảo quá à thật ảo công nhận đó rồi <laughs> cô ác nào quá à mày đang cầm gì đó hả Nào em cảm nhảy nào bằng chứng nào. My house is Istanbul, new house, electro house, black driver, Tsuki Nash, 危なロードはテンションマックス、半数出すとノンフィクション、花粉症にはマスクメロン、カーソル待ってよクラクション、ほらクリックリリックトラック ハウスイスタンボールニューハウスエレクトラハウストラックドライバーツ通ンラッシュアップなロードはテンションマックスハウスダストノンフィクション花粉症にはマスクメロンカーソル待ってよクラークションほらクリックリリックトラックメイクおしゃれな口が無償センター両手を掲げてロックヘッド ラッペ納期は明日だ絶対必要 e v e r y トラックメーカー